Khu vui chơi trẻ em là nơi thu hút nhiều trẻ nhỏ đến vui chơi, nên việc vệ sinh khu vui chơi trẻ em là điều rất quan trọng để đảm bảo an toàn và sức khỏe trẻ em khi tham gia vui chơi tại khu vui chơi. Thì quy trình vệ sinh khu vui chơi trẻ em sẽ bao gồm những bước sau. Bước 1. Thu dọn đồ chơi và các thiết bị Các đồ chơi và các thiết bị trong khu vui chơi trẻ em cần được thu dọn ra khỏi vị trí để dễ dàng tiến hành vệ sinh. Bước 2 là vệ sinh sàn, tường và cửa kính. Đây là một bước rất quan trọng để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các tạp chất khác trên bề mặt sàn, tường và cửa kính trong khu vui chơi trẻ em. Các nhân viên nên sử dụng các sản phẩm vệ sinh đảm bảo an toàn cho trẻ em. Bước 3. Vệ sinh đồ chơi và các thiết bị Đồ chơi và các thiết bị được vệ sinh kỹ lưỡng để loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất khác. Các nhân viên nên sử dụng các sản phẩm vệ sinh đảm bảo an toàn cho trẻ em và không gây hại cho các vận dụng. Bước 4 vệ sinh vách ngăn và các khu vực khác. Vách ngăn và các khu vực khác cần được vệ sinh để loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất khác. Các nhân viên cần chú ý đến các khu vực vệ sinh khó nhưng có thể chứa nhiều vi khuẩn và bụi bẩn như khe cửa, khe tường, khu vực góc. Sau khi hoàn thành quá trình vệ sinh khu vui chơi trẻ em, các đồ chơi và các thiết bị cần được bố trí đúng vị trí và kiểm tra đảm bảo an toàn cho trẻ em khi sử dụng. Nếu phát hiện bất kỳ lỗi nào, cần sửa chữa hoặc thay thế ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Trên đây là video về quy trình vệ sinh khu vui chơi trẻ em mà Skynet đã tổng hợp. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo.